Bộ Y tế đề nghị người dân đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và không tụ tập đông người. Tí suốt ngày cứ trả bài thôi. Tao đánh hai thằng luôn. Nhá. Tao đánh hai thằng luôn nhá. Tao đánh luôn cả mày. Mày làm sao? Hả? Mày làm sao? Mày làm sao? Tao uống bia về là tao tao chiến chiến với cái phô Huế Mẹ Chào mấy con hàng của anh Hiếu buổi tối nhá Ok Ok chưa Ok chưa Ok À đúng là đi làm Đi làm Long Bia gọi là về cái đầu óc nó Nó Nó đỡ trầm cảm đà, đà cái rọt về Mày không biết không Mày không biết ăn mùi gì không Ăn làm gọi là tôm xuất thái À đây Có ảnh luôn Có ảnh cho mấy ông luôn Được chưa À <laughs> Đấy tôm xuất thái mà ở Huế của anh là như này Mẹ ta nói nhá, cay, cay vãi cả vãi cả loàng luôn, cay lắm. Đấy, tôm xuất thái. Được chưa? Làm ít gọi là cá keo nướng là bình, bình luộc ngon. Quá chuẩn luôn. Anh em biết không, ăn tôm sống nhá. Mà nó ngọt, nó ngọt ơi là ngọt luôn, nó ngọt lắm. Ngọt ý như là chưa được ngọt. What the hell? À, tôm tươi em không? Tôm nó tươi á ngọt à ngọt lịm mà ngọt sức à ngon nói chung ngon good good job mai mốt anh em tới huế mà muốn đi ăn thử inbox tôi cho địa chỉ nhá ok chưa mình mình mình đi uống mình chừng mực lắm à ai ai ai ai ai à nó nó thấy rồi à, anh cảm ơn long nha đấy đấy long này khó tính nhưng nhưng mà dễ thương khó tính nhưng mà dễ thương Hello. Oh, yeah. Ui level 2 mà mày đòi đặt level 3 thì cũng hơi Phan Tùng suốt thầy tôi có trả bài cô ông Không, không có trả bài oh, yeah. Không có trả bài ông ơi Ai đây? Trí à? Hello à Hiếu Cảm ơn Trí nha Trí ơi Không có trả bài Trí ơi Trí suốt ngày cứ trả bài thôi Tao đánh hai thằng luôn Nhá Tao đánh hai thằng luôn nhá Tao đánh luôn cả mày Mày làm sao Hả Mày làm sao Mày làm sao Tao uống bia về là tao Tao chiến Chiến với cái phô Huế Mẹ Bực cái căng mình à, à, à, à, Thấy rồi Đừng có mà chạy Ê nó thấy tôi mấy ông ấy <laughs> Nó thấy tôi mấy ông ấy Cướp luôn được không Cướp luôn được không Cướp luôn Đừng có mà bóc phét Cướp luôn được không Đánh luôn được không Tầm quả à ơi Anh cảm ơn Long Trầm cảm chưa Trầm cảm chưa Đặt hẳn này luộc Mày vừa đánh em ta đúng không? À À C3 Được rồi Tụi này Tụi này tí qua đánh lại ờ, Cũng biết bắn đây Cũng biết bắn đây ví dụ, ví dụ ví dụ em tập bất kỳ con nào thì em cứ chơi em cứ chơi cái tướng này cho nó chắc tay là được nhá em ơi Rồi được rồi tha em Mày thấy không mày thấy à, thằng anh tao chưa mày thấy ấy Mày thấy thằng anh tao vô chưa Đôi lúc nha đôi lúc anh thấy nhiều nhiều ông lên phân cứng nhanh lắm oh, yeah. mà nhiều nhiều người lên nó còn lâu kiểu hên xui sao cái gì đây ai bằng đây ui cha ơi khuya rồi khuya rồi đừng có bằng nữa em biết bảy giờ đâu 12 giờ rồi đấy quân ơi đừng có bằng nữa

Và ra lấy anh cái dao vô đây Nhanh lên Anh chặt tay thằng này cái Ờ, chưa chiếu là bắt đầu cái gì hự hự đấy Cái à, thằng này đâu ra đây Ôi <laughs> Cứ hự hự thôi Từ từ thôi em, từ từ thôi em Nóng thế em Ây da ấy da ấy da ấy da ờ nay bảy hai rồi gì mấy vui à vui à vui nhưng mà mà mà mà bruh ấy da con dao su này nó nó đã bắt cơm anh hiểu rồi nào nào nào nào ấy da à, da Ây da à. Hút, hút, hút cái, hút cái Ây da à. Nửa cây à Yep Win, win không win Ê, mà giờ là thua đó nha Giờ là thua đó nghe Thua rồi kìa Má, tụi mày thấy cái ngu của tụi mày chưa? Win không win, không thích win thích người ta lực kèo thôi à, mấy ông này đúng là đúng là mấy ông này ác thiệt gọi là chiếm cái miếng bánh của nước ngoài luôn mấy ông bên tụi nước ngoài nó có mấy website cày thuê cũng ác chiến lắm mình qua mình dân Việt Nam qua chiếm luôn chiếm thị trường luôn rồi win win win win win win win win win on giúp em hiểu on giúp em hiểu với giờ thằng này là xong. Thôi lên lên lên lên lên lên lên, lên làm win. Mà thôi biết sao giờ chơi với mấy ông này thì thế thôi. Ây da. Bớt nhà là win, bớt nhà là win. Không, mấy ông này vui lắm. Mấy ông mà ở ranh dưới á mà kiểu kiểu win á không bao giờ end à, kiểu như máy ổng là phải theo cái mô típ của ờ, máy ổng á là là phải farm farm xong cái là đi đánh nhau lâu lâu được ờ. ván xanh nên phải hưởng thụ chữ a